Hello anh em nhá Anh em check cho tôi âm thanh phát nào Bây giờ mở mic rồi Ok nhá Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình ở trong Pokemon Radical Red Tôi có tự vẽ một cái logo ở trên màn hình đó Anh em thấy có ổn không? thế tôi phải có khi phải chỉnh cái background nó rộng ra tí cho cái phần màu cam nó lệch sang đấy như này mới đẹp này ngon chưa đội hình của tôi cơ bản là toàn Pokemon cỏ tôi chơi mono chai về cỏ nhưng mà tôi có train con Shroomish với cả con Molu lên level cao hơn một tí rồi Hiện tại là tôi có một con Ivysaur và một con Molo level 16, Shroomis level 14, còn Buildu thì level 10. Nhưng mà tôi xác định là tôi sẽ khả năng là không dùng con Buildu này đâu bởi vì tôi đã có một con cỏ độc ở trong team rồi là con Ivysaur. Cho nên con Buildu này tôi sẽ làm chim mồi. Tôi làm chim mồi để đỡ cái fake cao của con uh, Meditite. Sau đó thì tôi sẽ sử dụng uh, hai con chủ lực là Ivysaur và Molo để đánh uh, số Pokemon còn lại của Brandon có một điều khá thất bại là tôi vẫn chưa tìm được cái con Snoover cái con cỏ băng ấy chưa thể tìm được con đấy luôn Hiện tại thì Brandon Pokemon đầu tiên của nó sẽ là một con Meditite Tôi sẽ cho con Shroomish ra đầu tiên chẳng qua là để nó hit cái kinh nghiệm thôi Sau đấy thì tôi sẽ đổi ra con Buildu này để đỡ cái fake out đó sau khi ăn fake cao rồi thì xác định là con này sẽ chết cho nên là dùng cái gì cũng được Bây giờ thì con Buildu đã nằm rồi Tôi sẽ chuyển sang con thứ hai, con thứ ba là con Molu này Ờ thumbnail thì cứ để tôi làm xong cái này thì tôi mới vẽ được thumbnail mới cho nên là anh em cứ bình tĩnh. <laughs> thumbnail cứ dùng tạm thumbnail đấy đi đã. Bây giờ con Molu của tôi đã học được một chiêu nữa là Mega Drain Nhưng mà tôi cứ đánh con này bằng Draining Kiss bởi vì khắc hệ Nó có Bullet Punch khắc hệ tôi thì tôi phải hút lại cái lượng máu đấy Crit luôn một phát Thế là xong đúng không còn tiếp theo của nó là con Numo Bây giờ thì cơ bản là con Molu này của tôi cũng có thể dùng Mega Rain để đánh nó rồi Cho nên là tôi sẽ cho nó chảy cối đây thêm một tí Cái này đâu cần phải patch up vào bản file red nhỉ Cái này mình lên uh, Google mình search mình đào thẳng file cả file Pokemon Radical Red luôn mà Ở trong cái link đầu tiên ấy Anh em vào cái link đầu tiên luôn Là có thể đào được cả, cả, cả bản Radical Red luôn Đâu cần phải patch gì đâu đó bây giờ Molu mà tôi có thể solo được con Numo rồi nhá Pokemon tiếp theo của nó là con Corfish về con này thì tôi hoàn toàn có thể Mega Drain nó nếu như nó không Aerial ấy chết tôi Vấn đề là tôi đã toang rồi Nhưng mà chắc chắn nó không thể làm gì được con Ivysaur Nhưng mà tôi cứ tung con Shroomish ra trước Shroomish của tôi có Sunspore nhưng con đấy có Aqua Jet Tôi cứ Sunspore nó phát trước xem sao nhá Pokemon Live Platinum thì tôi chưa chơi Mega Drain là khả năng là sẽ xong luôn có fish này chưa xong nhưng mà cũng xong thôi bây giờ là xong rồi Aqua Jet không thể chết được lại còn bị tê nữa tôi đang chơi team full hệ cỏ tăng độ khó của của, của cái trò chơi lên Shroomis đã đến level 15 và học được chiêu hết bắt hết bắt sẽ được thay vào tackle nhá các game Pokemon khác thì cũng phải đợi tôi chơi xong game này đã tôi đã tìm hiểu rất nhiều game rồi và tôi ưu tiên cái bản này đối với con uh, Trico này thì tôi phải tung con Venusaur ra con Ivysaur bởi vì con Ivysaur có chiêu uh, slash để đánh con này Xin chào bạn nhân Nguyễn Trần Thành nhá Nãy giờ quên không chào anh em chào Bình Quốc nhá Chào mừng bạn Khánh Nguyễn đã trở thành cool trainer nhá con này có slash cho nên là nó có thể trụ one hit luôn one hit luôn Chico Vậy là tôi đã hoàn thành thằng Brandon chết tiệt mà đã củ hành tôi nguyên cả cái tập trước Và nó đã cho tôi một cái experience share để tôi có thể train Pokemon dễ hơn Cái rap, cái rap lên gen 2 là đổi rồi, cái rap lên gen 2 là phế vật rồi mà bạn Bật thông báo đi donate à Donate của tôi là tôi có ghi trên màn hình Và ở dưới mô tả tôi cũng có ghi thông tin đấy Tôi có bật thông báo mà nhờ Nếu mà không có thì khả năng là cái trang ủng hộ tôi đang gặp một cái vấn đề gì đấy mà nó không hiện á Bây giờ đã có experience share rồi nhưng mà tôi sẽ phải vòng về để tôi phục hồi cho hai cái đứa này hoặc là tôi sẽ phải đi lên trước để tôi khám phá xem có cái gì đấy nhưng mà tôi cứ phải về đã bật speed lên về cho nhanh nhá con hệ băng nào trâu à con hệ băng nào trâu có thể kể đến như con như là con Avalok nhưng mà thật ra cái hệ băng nó rất là tệ trong việc phòng thủ bởi vì nó hầu như nó không khắc chế được cái hệ nào và nó bị rất nhiều hệ khắc chế cho nên thường một con hệ băng thì nó không phải là một cái sự lựa chọn tối ưu cho việc tanh cuối khu rừng có con hệ bay đấy chính là lý do vì sao mà tôi muốn tìm cái con này đấy tôi muốn tìm con snover đấy nhưng mà tôi à, cũng khá chắc là với cái slip powder tôi có khả năng đánh được con hệ hàng hệ bay đấy cứ thử phát xem thế nào nhá cái pokemon unite chơi cuốn phết ngày mai anh em nhớ lên stream của vũ để anh em à, giao lưu với nhau rồi tặng quà nhá Đúng rồi, hệ băng chủ yếu là người ta đầu tư vào những con tấn công speed cao Chẳng hạn như con uh, Weavile Con Weavile này, xong rồi con uh, Mammoth white thì attack của nó rất cao và nó có chiêu ưu tiên Cho nên người ta cũng dùng con đấy Hệ băng làm hệ thép yếu đi bạn nhá Hệ băng làm cho hệ thép nhận thêm uh, đam từ lửa và giác đấu Bây giờ là tôi cho con Buildu này lên bởi vì những con khác À thôi, đằng nào cũng experience share rồi cho uh, cứ cho uh, à, Ivysaur lên đầu đi Tôi là tôi không đủ kiên nhẫn để tìm con Snover 4% Bây giờ đang trong giờ nghỉ trưa bạn ơi Tầm 2 giờ hơn 2 giờ tí tôi bắt đầu lên công ty Hôm nay là không quá giờ đâu Thật ra là chắc là vẫn được đấy Nhưng mà mình Bây giờ để tôi thử mở cái deck snap này ra xem deck snap đường này thì không ấy được rồi Ok thế tôi sẽ tìm con Snover nhá Share hết 100% à Thế thì ngon rồi Tìm được một con à, Nhưng mà tôi chưa tìm được con nào Thì tôi mới Không dùng được deck snap chứ Đây này Nó còn thiếu con Snover Cái slot cuối cùng rồi này Mặc dù cái con Snover đấy về sau nó cũng không phải là cái combo Pokemon lý tưởng để giữ lại trong đội hình đâu Nhưng mà vào cái thời điểm bắt đầu này thì nó có Lúc nãy tôi cũng có gặp cái con uh, Hoppip rồi đấy Chào bạn Khải Phạm nhá Hy vọng là cháu bạn sẽ được xem cái video này Pokemon đặc biệt Tôi thử chưa có hợp tác với họ Nếu mà họ ngỏ lời mời thì tôi sẽ cố gắng à, hợp tác với họ thôi nhưng mà họ chưa mời tôi họ cơ bản là bên đấy họ cũng có nhiều người làm ấy họ có ông ờ, Phúc BJ stream là ngon lắm rồi Xin chào bạn Khánh Nguyễn nhá bạn có quả pokeball ngon phết tôi đang trong quá trình vẽ cái icon mới cho anh em rồi đấy tôi đang, đang vẽ dở con con Bidoof rồi đấy anh em có ý tưởng là vẽ icon hình con gì không tôi cần thêm hai con nữa anh em nên nhớ là vẽ icon uh, cho cái uh, YouTube này thì nó rất là bé nhá anh em có thể nhìn có con Gengar của bạn Khánh Nguyễn bạn comment ở trên kìa nó rất là bé cho nên là làm cái con gì nó dễ nhìn thì nó tốt Hello bạn Trương Huỳnh, hello bạn Trung Thiện Võ và bạn Nước Lọc Vẽ thì cơ bản là cũng vẽ được Vẽ Pokemon đơn giản mà nó Đâu cần phải uh, cầu kỳ hay là trình cao như là vẽ phong cảnh gì đâu Pokemon chỉ cần nhìn hình là vẽ được rồi Wow tập 2 Wow tiếp thì à, ông Asumo ông ấy mới gửi cho tôi một cái à, script rồi đấy Ông gửi script cho tôi rồi tôi sẽ ghi âm trong vòng cuối tuần này Nếu mà tôi có thời gian, thời gian cuối tuần này tôi khá là bận Tôi đang phải làm cái video cuối ờ, tiếp theo cho cái series với cả Samurai Sau đấy thì tôi còn phải có một cái kế hoạch ở khác nữa, ở ngoài nữa <laughs> Chào bạn Trần Bốp nhá <laughs> Tôi tại tôi không biết tên bạn đọc như nào luôn Pokemon đặc biệt tuyển member streamer nhưng mà bây giờ tôi stream kênh tôi còn chưa xong tôi sang đấy tôi stream nữa thì kênh tôi ai stream đó ở Lost Helix chắc được cái nhở tôi đang đi tìm con Snover con cây thông cỏ băng á mà tôi không chắc nó ở đường này hay ở đường kia à Snover Pokemon Radical Red Tôi không rõ là bắt cỏ bên này hay là bên kia không ạ Ok ở đường này thì khả năng là tìm ờ, thì cũng ờ, sớm hay muộn thì cũng ra thôi Con số tôi hơi đen Khoảng 25 lượt đấy là nếu mà tôi à, đỏ tôi gặp Còn nếu mà xui thì đi trăm lượt Đây rồi Mày chết với ông Cái cửa phòng tôi gió vừa thổi nó đổ nó đóng sập hơi mạnh nghe em nghe thấy không? Không cảm gì nhá Ai Ái chà có tiếng donate Xin cảm ơn bạn à, Wow tôi để cái này hơi ngu không ạ? tôi để cái bản donate hơi ngu nè tôi không đọc được tên cái bạn vừa donate <laughs> hình như bạn tên là có ai ở đây không ấy xin cảm ơn bạn nhé bây giờ con này tôi sẽ cho con buildu thời gian tôi up job nó vài phát đây absorb nó thì nó sẽ còn khoảng một nửa ôi yếu vãi mình trên nó bao nhiêu level mà con này nó dùng hết eyeshot rồi thì phải Shiny Pokemon trong này có hiếm không? Tôi không biết bởi vì tôi chưa gặp con nào Mà thật ra tôi nghĩ là Shiny nó cũng chỉ để rate như bình thường thôi Mà kể cả rate cấp đôi thì nó thì tôi cũng chả tìm được Không Paralyze được bởi vì con này là hệ cỏ Con này là hệ cỏ không dùng được các chiêu bảo tử vào nó nhá Ok tầm này đã bắt được rồi này cứ xếp vào chắc ăn anh em ạ thói quen này tôi đâu có kin nó đâu tôi muốn giữ cho nó sống mà cái chính là tôi muốn bắt nó trước khi tôi sang filter để tôi còn lên level cho nó chứ Đợi sang filter bắt thì nó làm gì căng quá nhở còn có hai bóng nữa này Sự kiện sẽ vào 8 giờ tối mai các bạn nhé Rồi quả cuối cùng thì bắt được Woo! nói chung bị bắt bắt được nó là vẫn còn hên chán rồi xui gì đâu hai nick coi stream kìa ông nhiệt tình quá cảm ơn ông uh, wanbu nhá bây giờ tôi sẽ chính thức là tôi bỏ con uh, con uh, à, buildu này về hay thôi tôi cứ mang nó theo đi đằng nào experience share cũng chiều đều tất cả pokemon mà cái con nấm của tôi ấy là nó có là nó có effect spore đấy có effect spore giữ lại cũng tốt đấy bây giờ ở trong à, bây giờ tôi à, chả có tiền để mua pokeball nữa chứ còn một nghìn tư lúc ấy thắng thằng Brendan chấn luột được của nó này mua thêm vài quả pokeball nữa cơ bản là tôi có một con cỏ độc rồi cho nên tôi không muốn giữ con buildu này lại nữa bản này có từ gen 1 đến gen 8 Tiền ít là bởi vì tôi dành hết tiền ra để mua potion rồi Tiền đổi nơi chờ xác định là về sau đầy Không phải lo bây giờ Ờ tôi mua xong rồi tôi mới phát hiện ra là trong lúc đánh nhau không dùng được item cho nên là đằng nào cũng mua rồi đấy tôi bắt cái con ờ, Snover chính là để tôi đấy xử lý cái thằng uh, Faulkner đấy thằng Faulkner nó là Pokemon hệ bay tôi có một con hệ băng là được rồi anh em ơi game nó không quan trọng là đồ họa đâu tôi thấy pixel như là quá đẹp rồi quan trọng là cái độ khó của nó thử thách thì nó làm cho cái content ờ, nó căng thẳng hơn bây giờ tôi chơi uh, shoot and shield anh em tôi đảm bảo với anh em cái shoot and shield nó chơi như một trò trẻ con luôn anh em nhắm mắt anh em đánh cũng có thể thắng được cái chốt đèn siêu tôi thấy pixel là quá đẹp rồi anh em đừng có kỳ thị pixel nhé đấy là một mảng đồ họa rất là một phổ biến đấy không hẳn là phổ biến mà là một cái kiểu rất là khó rất là khó để anh em có thể thực hiện được một cái pixel art nó đẹp và cái pixel là cái mạnh nhất của ờ, mấy ông Nintendo theo ý kiến của tôi nếu pixel anh em nào chơi celeste anh em thấy con game nó đẹp mê hồn luôn cái Pokemon này công nhận là nó có thể đẹp hơn được nó có thể làm cho các pixel này nó lung linh màu sắc hơn được nhưng mà ví dụ như là bên con game Pokemon Revolution Online người ta làm đấy nhưng mà khá tiếc là ở đây người ta cái game này người ta không làm thế Thôi thật Pokemon Sword and Shield anh em nhắm mắt anh em có thể phá đảo được Vãi, set skin luôn con này không đánh được rồi bây giờ uh, mang con Strumis ra các bạn có nhìn thấy những cái con Pokemon ở trên màn hình không những cái con này là những con không có trong bản file red thế là đã đủ để thấy bản này có gì khác với bản file red rồi đâu cần phải cầu kỳ đâu Surskit Surskit Mega Rain là xong nhỉ Alpha Sapphire tôi khá chắc là tôi đã hoàn thành cái phần cốt truyện của nó rồi Nó chỉ còn lại cái phần à, Delta thôi Cái phần cốt truyện Delta mà đi bắt con Rayquaza thôi Nhưng mà phần đấy thực ra nó cũng chẳng có gì ngoài một đâu Cho nên là tôi nghĩ là mất thời gian vào cái đấy tôi sẽ làm những cái khác thú vị hơn khử răng cưa đi thì nhìn nó mượt hơn nhưng mà tôi thấy để cái này nhìn hay hơn là khử răng cưa ấy với cả thật ra cái thằng mgba này đằng nào đã không có chức năng khử răng cưa tôi đào cái thằng này trước rồi cho nên tôi dùng luôn g một hệ đá mà nó có cả chiêu hệ điện và bay ok cảm ơn anh em đã báo trước nhá Pokemon Emo là online đó Stover lên được level 9 và học được một chiêu hệ băng là IC Win cũng khá là ổn nhưng mà tôi sẽ muốn cầy nó lên được khoảng level 13, 14 gì đấy để là Faulkner Buildu học được Mega Drain Tôi sẽ thay vào uh, Xin cảm ơn bạn Hà Lê nhá Cảm ơn bạn Wan Weibo giới thiệu cho các bạn nhá À anh em ạ Tôi hôm nay là lấy được 20.000 sắp rồi Tôi đang tính là làm một buổi giveaway Nhưng mà cái thứ mà tôi à, muốn giveaway ấy Thì tôi chưa thể order nó về luôn được Đó Cho nên là anh em chịu khó chờ một thời gian nữa nhá Lâu lâu thì khoảng một tháng Nó hên xui em ạ Game này có mega các bạn nhá Bây giờ trụ đánh chủ yếu là để cho con Snover ở đằng sau nó lên level thôi Còn mấy con này thì mắc rồi Con này toang rồi này Con này xác định là toang rồi Bác bài cho, Bây giờ cho Snover ra Anh em bảo Snover đánh nó có chết được không Thôi nhá Mèo trắng là sao mà giveaway được Mèo trắng là để đây để nó tạo nghiệp chứ Server lên level 10 Wow nó còn hai con nữa Stansport trước đi nào z move tôi không chắc lắm Tôi mới chỉ biết là nó có Mega thôi Tôi không biết là nó có z move hay không Giveaway skin Pokemon Unite Thì cái hôm à, Hôm sau Hôm ngày mai anh em sẽ giveaway ở bên kênh của Vũ nhá Còn kênh của tôi thì tôi uh, giveaway skin Pokemon Unite chính ra cũng được nhưng mà thật ra không phải ai cũng chơi Pokemon Unite để mà giveaway ấy Chết rồi Quả này hơi bị toang ấy nhở Không có con nào để đánh con Dustock này Cái này tôi chơi mono trai vệ cỏ Tôi là tôi không không muốn giveaway cái phần thưởng ở trong game bởi vì thật sự không phải ai cũng có máy game như thế sẽ không công bằng với tất cả mọi người tôi muốn uh, giveaway cái gì nó là hiện vật cơ ok bây giờ tôi đã biết thằng này là có những cái gì rồi lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn tôi thử cho snowver ra thế nào Wow, khỏe quá Đó, cái đó bây giờ vấn đề là bây giờ là những cái đợt này những cái à, shop mà tôi hay mua thì nó không nhập được hàng về bởi vì Covid mà cho nên là để mà đợi hàng về thì sẽ phải đợi khá lâu bởi vì tôi sẽ đặt trực tiếp ở trên à, shop ở nước ngoài Pokemon Unite các bạn lên cái group Pokemon Unite Việt Nam ấy các bạn vào trong cái group đấy sẽ có rất nhiều bài hướng dẫn tải trên điện thoại cho anh em nhé Anh chơi monotype cỏ không qua nổi gym 2 đâu em thề Ok tôi chấp nhận thử thách của bạn Pokemon Unite tôi không stream trên kênh của tôi Tôi stream trên kênh của bạn Rumple Vũ ấy Anh em search trên uh, Youtube ấy hoặc là anh em có thể vào cái trang cộng đồng của trên kênh của tôi tôi có post một cái bài mới nhất trong đấy là tôi có tên cái kênh youtube đấy anh em search là ra tôi quên không để cái link ở đấy có cả cái link discord và hướng dẫn để tham gia event nữa anh em vào trong cái link đấy nhá cảm ơn nhá cảm ơn bạn sa sakabas wow sakabas anh em đây là cái bạn này bạn ấy viết ngược tên tôi lại bạn ấy ờ, donate cho tôi 50k cảm ơn anh em nhá Ok, bây giờ mình sẽ xác định là thằng kia là năm con cỏ rồi Để mà đánh nó thì tôi sẽ phải train cái con Snover này lên Con duy nhất có khả năng đánh được con dustock đấy là con Snover này Và tôi sẽ phải cho nó lên level 16 à, Group Pokemon VN, Unite VN tên gì? Nó tên là Pokemon Unite VN đấy Anh em search lên đấy là được mà Khó gì đâu Cricket Tool này Cricket Tool là bọ Thường tôi sẽ Grass Whistle nó À chà chà chà chà Ờ thôi ai chưa bẩn thế Wow Toang Toang rồi anh em ạ Ok Chơi bẩn tí tôi sẽ Ném con Buildu ra cho nó thế mạng uh, Sunspore Để đánh con này thì lôi con Ivysaur ra Sleep Powder Au Đừng có tỉnh dậy chứ Thằng này chính ra là dễ hơn thằng Brandon Nếu như anh em hỏi tôi Ok Ivysaur đi cũng được Đào nào thì Ivysaur cũng không cần thiết để đánh con uh, con Dustox uh, à, Mega Drain À không, Draining Kiss chứ Con chim nó mạnh hay không là do anh em sử dụng nó như thế nào chứ đâu phải là do bản thân con đấy nó mạnh đâu anh em điều khiển nó có tốt không thì nó mới mạnh được chứ không nếu mà anh em điều khiển tốt thì anh em cầm con gì cũng tốt cả nó là điểm của game moba nó như thế nó phụ thuộc vào cách điều khiển anh em nhá nó là do người dùng chứ không phải do pokemon mạnh có Shroomish để cho đi nhờ hết bắt movie Pokemon càng ngày càng nhạt là do cái gọi là gì ở do cái ôi con này có Poison Hill ngon các bạn thấy movie của Pokemon càng ngày càng nhạt là do cái thị hiếu của các bạn đang càng ngày càng khó tính hơn đấy bởi vì thật chất là mình thấy movie Pokemon nó các nếu mà theo dõi cách khách quan thì các movie sau nó làm chất lượng tốt hơn movie trước nhiều animation tốt hơn nhạc tốt hơn nội dung cũng đỡ bị đơn điệu hơn chẳng qua là các bạn à, chừa lớn dần lên và cái cái cái cái cái thị hiếu của các bạn nó thay đổi các bạn cảm thấy khó tính hơn với phim ảnh thôi Shroomis có Poison Hill cân tim anh em nhá Ôi vãi cả trưởng nó rút ạ Tôi sẽ phải làm thế nào đấy chứ nó có cái root thế này thì hơi khó nhỉ chả lẽ bây giờ cho Snowver ra mình hy sinh con Morlun rồi đi Ờ tôi cứ nghĩ con này không dùng được Sunspore lên Ok cho con này toang đi đã rồi ra dùng Sunspore My stream Pokemon Unite nhá Xếp thai có chứ gặp là bắt luôn Quan trọng là tôi phải gặp nó đã spam flash không quan trọng lắm tôi là tôi muốn à, cái một đôi phá tôi muốn phá là cái root của nó bởi vì cái root là cái mà sẽ khiến cho con uh, con strumis của tôi nó bị hết pp trước khi đánh được uh, nó cho nên là tôi phải khóa cái root của nó lại tôi sẽ grab whistle nó đó muốn chơi chung Yuna thì tối mai livestream của bạn Vũ nhá Ok, set tay bản này có Technician và Cell Physical Tức là concept tay bản này dùng à, bullet sheet rất là đau đúng không? Chừng nào sẽ làm tổng quan hệ ma Tôi nghĩ là anh em sẽ phải đợi tuần sau rồi Bởi vì tuần này tôi kín video rồi Hôm qua tôi còn vừa đi mua cái màn hình mới cơ Tôi phải mang cái màn hình lên trả công ty Sau cái thời gian work from home Cho nên là tôi phải đi mua cái màn hình mới Bởi vì cái màn hình của tôi trước nó bị hỏng Vãi Bây giờ mà tôi và hết PP của cái hết bắt này tôi thua luôn này Không có Machado đâu bạn ơi Tôi đang chơi mono hệ cỏ mà Bây giờ nó hết ngủ tôi mới Sunspore được Bây giờ tôi mới Sunspore Nó này vừa nãy tôi đang ngủ Nó đang ngủ Trận đấu khó chịu ghê Còn 6 phát hết bắt Nếu mà nó chỉ cần rút được một lần thành công nữa thôi là tôi thua Game làm black backslash slash trong khi đang có leftover là bởi vì có một chiêu gọi là chiêu trick dùng để đổi item. Nếu mà anh em cầm leftover ấy thì như nếu mà cái con Pokemon nó đổi đổi item cho anh em thì leftover vẫn có thể hồi máu cho nó còn nếu là Black Slash anh em cầm cho Pokemon hệ độc thì đối thủ đổi cái Black Slash đấy về thì nó sẽ bị mất máu cái Black Slash là cái item mà nó tác dụng lên Pokemon hệ độc và tôi toang rồi đó đại khái cái Black Slash là để chống cái trick lốt lại sao bây giờ tôi sẽ chơi bẩn Coi như là tôi về nhà rồi Ok Ờ uh, Make a rain Mega Ray không chết đúng không? Sau đấy thì tôi sẽ tranh thủ lúc nó đang bị tê liệt tôi hồi máu đầy lại cho con này. À. Toàn vãi. Thôi, dù sao cũng thế mà. Faulkner Bắc gì à? Không ai nói là cái game này nó sẽ dễ cả. Volbit Volbit á Sanspor đi silver win luôn Wow Con này không bị dính Sanspor À con này hệ điện À không nó đâu hệ điện Con Volbit có phải hệ điện không Volbit trong này có hệ điện không anh em ơi nếu không thì có lý do gì để, để nó không bị uh, tê đâu nhở dị vãi nổi vốn vít hệ điện ở trong game này nó có thêm một vài hệ cho một vài pokemon giống như kiểu là con sunflora nó trở thành hệ à, cỏ và lửa thì con volbeat này sẽ là hệ bọ và điện ok đây là một thông tin mới ờ đúng rồi nó là bọ điện kìa to đùng rồi kìa anh em thấy cái vạch à, ở bên cạnh tên của nó không Two hours later. khá là to anh em ạ tôi cũng ờ, phải ờ, trầm cảm đây tôi chuẩn bị off stream nên tôi trầm cảm xử rồi nhưng mà trước đấy tôi sẽ bắt con hốt pip đây rồi vừa nói phát gặp luôn Mà nãy tôi mua thêm Pokeball chưa nhỉ? Đây rồi may quá Con pip này có Air Relay không nào? Bow Nature, Leaf Guard Leaf Guard là không được đúng không? cái con à, hopip này là phải à, cái clip gas này là không dùng được đúng không anh em cái Erilet nếu mà con à, jump plus nó có Erilet thì con hopip phải là phải dùng cái gì mới được để tôi search thử xem là có cái Pokemon Radical Red Wiki không clip gác vào thùng rác à nếu mà cái nó có nếu mà có cái con này mà nó có cái Erilet là có từ cấp 1 luôn đúng không thật chứ tôi phải tuyệt vọng lắm tôi mới tìm con hốp pip này Radical Red Dex để tôi search con hốp pip ability là chlorophyll leaf guard và infiltrator nó không học được chiêu hệ bay nào cho đến level 25 Toang vãi trưởng ạ à. nó phải tiến hóa lên cấp cuối cùng lên jump plus thì nó mới có cái relate Và level 27 nó mới thành jump plus Khả năng là ép thật rồi anh em ạ à, tiếp theo tôi sẽ tìm con uh, Sun Kern nhưng mà cũng phải lên Sunflora thì nó mới là cỏ lửa cơ khả năng là tôi phải bỏ monotype rồi anh em ạ bỏ đi một làm người thôi anh em ạ monotype hệ cỏ kết thúc tại đây nhá Bây giờ tôi sẽ bỏ một vài con vào PC Bỏ con Buildu này vào này Bỏ con uh, Snover này vào này Tôi sẽ giữ lại ba con hệ cỏ này Và tôi sẽ đi bắt thêm một vài con nữa Để tiếp tục cái cuộc hành trình khốn khổ này Có thể là tôi sẽ bắt em Starly này đây Tôi không khóc đâu anh em yên tâm Lớn rồi khóc gì nữa Starly ok vào team Có con hệ bay này nó sẽ đỡ hơn Con Starly này đặc tính là Frisk Starlyfish thì sẽ tiến hóa thành Ultimate đúng không? Đúng rồi đấy Starlyfish sẽ, sẽ lên thành Starter Intimidate Con này giảm attack tăng defense Khá là sida Tôi sẽ bắt một con khác đấy rõ ràng con kia nó có siêu đất rồi chưa chạy đến cái ô đấy nó đã ấy rồi à, ok Đổi nay chờ được nhưng mà tầm này chưa có tiền để đổi đâu ông ơi Nó phải về sau đánh mấy cái gym sau Nó nhiều tiền lên đã Đoạn này còn nghèo lắm con này là freeze lạn giảm attack là defense à không đây là con vừa nãy ok con này tăng attack giảm special defense quá ngon nhá tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào stream sau tôi sẽ train con à, Sally này ở ngoài stream và sau đó thì tôi sẽ mang nó vào à, trong à, cái chỗ thằng hệ bọ chết tiệt đấy để tôi củ hành nó anh em ạ tôi đã quyết định là cái game này nó không công bằng game này nó không hề công bằng cho những Pokemon hệ cỏ cho nên là tôi đã quyết định là bắt mua những Pokemon khác ngoài hệ cỏ để tiếp tục cái cuộc hành trình này ít nhất là có thể vượt qua cái thằng bọ đấy Tôi đã có bắt thêm một con Starly Hiện tại nó đang level 13 Nature là Naughty tăng attack và giảm special defense tôi sẽ dùng con Starly này để hành ngược lại cái thằng bắt cách chờ chết tiệt đấy Hiện tại Starly đã lên level 14 rồi và nó sẽ tiến hóa bây giờ đây Đấy, bây giờ con Starly của tôi đã tiến hóa Staravia rồi chỉ số của nó đang ở một cái mức rất là ổn rồi tôi nghĩ là nó có thể solo được thằng kia lần này nhất định là không có chuyện ăn hành nữa đâu Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đến stream Pokemon Radical Red không phải monotype của tôi Monotype là một niềm đau anh em ạ Ít nhất là monotype cái gì hệ gì đấy chứ không phải là hệ cỏ Sau hơn một tiếng quần nhau với cái thằng chết tiệt đấy Thì tôi đã quay xe Và quyết định cho anh em thấy à, cốt truyện thay vì thấy một cái bát rất là nhiều hành Bởi vì số lượng hành đấy là quá nhiều so với một người bình thường có thể tiêu hóa được chắc ăn đứa sếp phát <laughs> cricketer nó bị intimidate và tôi khá chắc là tôi nhanh hơn nó ờ à, nó vẫn nhanh hơn tôi nhưng mà không ăn thua lắm vãi vãi <laughs> xin chào Tôi thật sự không nghĩ là mọi chuyện nó dễ đến mức đấy đâu <laughs> Khả năng là tôi sẽ phải dùng con khác để đánh ở Cricket Tool đấy rồi <laughs> Nó có chiêu hệ đá anh em ạ Và con Volbeat có chiêu hệ điện nữa Tức là theo thứ tự thì là con uh, thì là cái con uh, Staravia đấy sẽ dùng để khử con Ivysaur để dùng để xử con Nuzlocke này và sau đó thì tôi sẽ dùng con còn lại những con còn lại như con Ivysaur này để diệt con uh, à, Volbit Staravia Chattiberry Swap cái Chattiberry này để làm gì giảm đam của Rock Type à nhưng mà con kia nó dùng Bug Bite nó ăn mất cái đam này rồi thì mình cũng không giải quyết được vấn đề gì lắm để nó thêm một con hệ bay nữa nhá đúng rồi nó cắn cái berry giả nam mẹ rốc của tôi ai khôn vãi tôi sẽ bắt con này tôi sẽ bắt con này đây sẽ là một thành phần dùng để đánh được và nó có thể đánh được cả thằng Faulkner nữa Phun cỏ là một niềm đau anh em ạ Rock rắp lên level 15 mình có chiêu đá đúng không? Thì mình cho nó lên level 15 dễ thôi Con rock rắp này bây giờ mình cho vào rừng mình chơi một tí lên 15 bây giờ à đổi đội hình bởi vì đó là một à, nỗi đau mà tôi không thể vượt qua một cái thằng backcatcher Ok này Quả này là tôi sẽ cho nó ăn hành Wow, bắt, bắt, bắt, bắt, bắt, bắt. Tôi thề với anh em Con này Cái con này nó Bộ skill của nó quá ảo <laughs> Bộ skill của nó quá ảo luôn <laughs> Nguyên một rổ hạt luôn hạt này chắc chắn là hạt hành rồi ngủ đi em <laughs> bất ngờ vậy ui ngủ ba lượt này đợt này tôi khá hên nhá thắng nhờ hên thôi chứ không phải nhờ kỹ năng anh em drop rap lên level 16 à con này à con này thì ném à, Staravia ra là được Chào mừng bạn Science Facts nhá Đã trở thành một thành viên tiếp theo của hệ thống Cool Trainer nhá Còn Chris nữa cơ gì mà ghê gớm vậy quả này tôi khá chắc nó sẽ protect này nó protect xong nó lại tung con bit ra này đó sau này quả này nó sẽ đổi này nó đổi thì tôi cũng sẽ đổi Đó Mình bắt tài rồi Mega Rain Mega Rain Được lắm con khốn này Sleep Order Mary, Đoạn này có dậy Chưa dậy Chưa dậy là ngon Chết đi thằng khốn Vẫn ngủ Được Đợt này ai về sau làm việc được quá đấy do anh em búp búp sức mạnh tinh thần cho tôi đấy anh em hiểu không đây là sức mạnh tình bạn được gia tăng khả năng là Staravia sẽ toi tơ này rồi nó sẽ protect lượt này vì thế tôi sẽ tung con Shroomis ra hết bắt roost đoạn này thì mình phải tê nó thôi tôi sẽ phải hy sinh con Molu này bởi vì con Duststock à, nhầm cái con à, con kia mình không hy sinh được câm nín rồi anh em khả năng là mình sẽ đánh vẫn sẽ đánh được đấy nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào à, cái việc mà khi mà tôi tung con Staravia ra con này có protect không nếu protect là con Staravia sẽ chết ngay lượt đấy chết t thêm lần nữa đi t thêm quá buồn Cảm ơn bạn Blastock nha Tôi ghét bạn Tôi ghét bạn Wing Attack Protect rồi Potion không dùng được anh em nhá Vẫn vẫn sống cơ, vẫn sống cơ Yeah, crit Mày chết đi con Blastox Mày sếp vội chạy về phục hồi thôi <laughs> quả crit được đấy để trả ơn cho Staravia tôi sẽ để em ý ở trong tim của tôi cho đến cuối cuộc đời ơ mà team mình không lên được level nữa thì việc gì mình cứ phải đánh cái này nhở tôi đã đánh xong thật ra cái thằng uh, à, bắc cái chờ đấy nó là con boss à, thứ ba của cái game này game này tôi không rõ là có bao nhiêu boss nhưng mà nó là con boss thứ ba của game này Tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái bát hành có cánh Một bát hành có tên là Faulkner Nó là boss đấy tất cả anh em được cảnh báo tôi về con bot này rồi nhưng mà chẳng qua là tôi coi thường nó hơi hơi bị coi thường nó ban đầu một tí bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi anh em ạ kể chuyện gì vui vui là cái chuyện mà tôi vừa bị một cái con mà tôi xếp hạng vào bét bảng hệ độc nó hành cho tôi ra bã hai tiếng đồng hồ chào bạn đức phạm đức phát phạm nhá trong bãi này có gì không ớ bên này vãi trưởng bên này có đá mega này anh em này qua bên này có, có một cái đá mega nhưng phải có rock smash mới vào đây lấy được này tí tôi vẽ luôn cái icon có đắt sóc cho nóng luật hoa quả là có thật anh em ạ lần sau tôi sẽ phải xem xét cái con gì mà nó thật là yếu vào thì tôi mới cho nó xếp hạng vết. bây giờ tôi sẽ thăm dò cái gym hệ đá này gym này đang bị đóng và tôi phải vào trong viện bảo tàng ok viện bảo tàng này có gì có Faulkner đúng không Ok phải đánh thằng này trước Faulkner có một con Trumbic level 14 Và tôi sẽ phải stun spore nó Flame track luôn Flame track nó vẫn hơi yếu nhỉ Hơi yếu so với con này của tôi để tôi thử hết bắt nó xem hết bao nhiêu cũng không ổn lắm lôi con rốc ráp ra đỡ đòn nó cũng yếu hơn level rồi tôi nữa mà ôi vãi trưởng mình quên mất là nó có đòn này lẽ ra mình phải đoán được rồi chết không phát cuối bị crit chiêu thức ưu tiên vẫn được ưu tiên trong trick room nhá lượt này là được thăm dò tim thôi ui già già già già thế sao lúc nãy nó không dùng cái plug đấy mà nó phải đi dùng flame track nhỉ Withdraw Trambic Emonga đây rồi Emonga đây rồi Shock Wave này Tôi phải thăm dò cái moveset của chúng nó trước Biết chúng nó có chiêu gì lần sau mình đánh được Có thể dùng flash Hoặc là dùng raining kiss Air cutter mạnh vãi ok cắn berry này ora berry nhá con này thì tôi không sun sunspore sunspore đâu rồi nó là hệ điện không thể sunspore được thua đợt này xong tôi sẽ vào trong à, cái ừ nó có lightning rod ok nó có lightning rod Hình như tôi bay về Viridian đúng không? Emonga nó chưa nó chưa xứng đáng để vẽ. Tôi nghĩ là tôi có thể có thể vượt qua được nó từ thôi. Tôi sẽ lấy ra một Pokemon đang ngủ đông đó là Snoover. Snoover nó sẽ bị ăn x4 bởi cái con đòn flame track của con Trumbic khi để mà đánh với con Trumpic thì tôi khá chắc là dùng con Staravia này là đủ Con Snuver của mình có cần phải lên level không nhỉ? Snuver vẫn sợ E-Cutter nhưng mà ít ra nó có cái eye shot Nó có cái eye shot thì nó có thể đánh được con emonga đấy Nó có được super effective có lẽ là tôi sẽ trên con à, này lên một tí Cho con này lên 16 nốt đi Lên 16 ít ra mình à, lên được hai level nữa Thì cái iSwat của mình nó mạnh hơn Và mình nhiều máu hơn Mình đủ để mình đỡ được cái con à, đấy thêm một vài hit Kế bên có cái hang à Ok nhá tôi không biết cái đấy Để tôi thử check xem Cái hang à Hang nào Hang nào các bạn ơi à vã trưởng bây giờ tôi mới biết là cái, cái chỗ đấy không cần phải có cắt Có khi là bắt mấy con hệ đá trong này không nhở Tôi vừa nhặt được cái gì ta Thief mất con hệ đá có được nhỉ Big LED này Con Rogen đấy thì yếu rồi Thế tôi, tôi mới không bắt nó chứ Scraggy à Scraggy có thể là mình sẽ cần nó Nhưng mà chưa phải là bây giờ lấy được chứ lấy được item của abc quan trọng là mình phải dùng đã dùng nó thì lấy được nhưng mà quan trọng là cái item của bọn đấy có lợi gì cho mình không nói bếp nếu mà chẳng hạn như lấy cái oran berry của cái con emolga đấy thì cũng không giải quyết được cái gì cả đúng không Chopping chính ra nó attack rất là cao đấy Con Chopping nó có cái attack rất là cao Mà đến khi mà tiền hóa thành ờ, con cấp 2 Vibrava Thì nó lại bị yếu đi U uh, con này được này Bác con này được mà Tôi sẽ bắt con này nhá Noibet là vẫn là hệ bay mà lên thành noivern nó mới thành ờ, nó mới thành rồng Nói bét vẫn bị địa khách như thường Thôi chết rồi Bây giờ cho nó ngủ là bắt thôi à, Cho rốc rắp Nói bét Tôi tưởng nói bét là bay bay không thôi chứ nhỉ tôi có mà tôi vẫn mua nô tay mẹ cỏ mà đây là anh bạn chó cỏ còn kia là chim chim cỏ của tôi nói bét giống bay à à thôi kệ thì <laughs> về sau tao bắt thêm một con vịt cỏ nữa cơ bắt thêm một con vịt cỏ nữa cho anh em làm team phun cỏ Đấy, ma cỏ cũng là cỏ đúng không? Numo này Con này đã từng gây ác mộng cho mình Có khi bắt con này để thành con Emoga cũng được chứ Ờ bắt con pha phét nhờ Bắt con pha phét lên làm vịt cỏ nhờ Hello bạn sói nhá Ờ Tôi khá chắc con pha phép sẽ là mối con rất là thích hợp cho quá trình uh, build team ờ, full cỏ hành của tôi đấy Ok lên 16 rồi Ra thôi Nhìn ra sau lưng là sao Nhìn ra sau lưng có cái gì Ông nào Ông nào có Galarian Farfetch Ông này á À ông Huệ Chim tưởng ông nào chết cho tôi tôi sẽ bỏ con à, nào về nhỉ anh em nghĩ là tôi bỏ con nào về bỏ con molu này về nhá để lấy con ma cỏ ra đá mega nhưng mà chưa có chưa có cái ấy chưa có cái à, cái gì nhỉ tôi lại nói là cái gì nhỉ chưa có cái chiêu à, rock uh, rock smash để lấy ok để tôi lên đánh lại con này con đầu tiên của nó sẽ là con trumbic thì để con staravia lên được trong hang có Galarian Yamask cả tôi thì tôi thích con lâu đài cát hơn hơn Galarian Yamask trong này ờ, kiểu tiền hóa của nó như thế nào Ok Grow nó phát đi roll thêm phân nữa này Emonga, Emonga, Emonga, Emonga thì lôi con này ra Lôi con à, chó ra Ủa khỏe vãi Trời ạ à. Sao con này nó giật khỏe vậy Ngủ đi em Miss mới sợ chứ Lôi con đất ra thì cũng chỉ khán được điện thôi Chứ chưa đánh được Con đất bây giờ chưa đánh ở đâu Con đất bây giờ đâu có chiêu gì đánh đâu Xem nào xem nào có cái gì nào Harden này, Absorb, Omnius Win này Đó, vẫn bị ăn một Ecutter đi rồi khỏe vai trưởng trong bãi cỏ gần Nam Bắc Ca Trời có lô táp tôi khá chắc bãi cỏ đấy là giống bãi cỏ ở đoạn dưới hẳn là slip talk luôn ngủ rồi mà vẫn không yên cơ slip top mà anh em ạ nó e cutter mà nó cũng đau như thế này Tôi sẽ à, thử lại một lần nữa với cái team này nhá Tôi khá chắc là cái quả đổi con Trumpic đấy nó là cái đoạn chìa khóa Chuyên con đất đi nhưng mà cái con đất đấy tôi chỉ là gọi là bắt tôi chứ tôi không nghĩ là con nó đánh được con Emoga bởi con Emoga là điện bay nó cái chiêu hệ đất thì cũng không đánh được con Emoga Ok tôi sẽ win attack nó luôn Khỏi phải grow đi Sau đấy nó đổi con Emoga ra thì sẽ là một phát quick attack Sau đó tôi sẽ thí con ma này uh, Omnius Win nếu được một Ecater là đi rồi tiếp theo sẽ là Snover xuất hiện này Snover sẽ cố gắng dùng Ras Whistle để du ngủ cái con của nợ này À đưa Nó có Sleep Talk thì mình dùng cái đấy làm gì anh ngon rồi anh lại on lại được mà cái gì đâu ui crit luôn Rồi, đi có Imoga rồi này Nó có 5 con Pokemon luôn Rồi, con này fighting con này fighting thì mang Ivysaur ra hoặc là Staravia ra chắc là được hành xuất hiện rồi nhá anh em nhá con này nhanh thế con này nhanh vãi nó nhanh hơn Staravia của tôi Magical Leaf con này là fighting đúng không? Cho nên Magical Leaf thoải mái. Rust Là slip Powder thì phát nữa nào Đúng rồi khả năng là con này mấy con của NPC toàn là chơi nature cộng speed luôn đấy Con mau luôn tôi đã cất về nhà rồi cơ thì mới cay cơ Ờ dở ra đấy Trumpic này Trumpic uh, à, tôi khá chắc một fast slash này là đi nhưng mà tôi cứ thử sleep powder cho chắc ăn ok mình không nhanh bằng nó con à, cái con à, cái con gì nhở cái con pha à, phép vừa rồi là nó không bị intimidate nó có cái nature là scrappy ở trong này nó cho cái scrappy đấy là không bị intimidate chứ nếu không thì là tôi cũng đổi con à, đổi con à, Staravia ra là để cho nó giảm mã tách của con đấy mà nhưng mà không được nó flame chắc vài lần mà lúc nó tê nó vẫn còn nhanh hơn mình này tê đi em đúng rồi nam xuống còn hai con nữa con này khả năng là sụp lùi được ủi dàn mà tôi nhá tạm biệt anh em nhá ai rồi cũng toang bây giờ con rock rap tôi sẽ để dành để con Myanmar này One eternity later. Speed của bọn này nó ảo quá Mình không tính được Nhưng mà tin mừng là có khả năng Gosnover à cũng thế IV là sao mà cầy được cả bạn IV là nó random khi mà Pokemon sinh ra nó sẽ có IV riêng chứ cái đấy không phải là cái có thể cầy được Ok Snoover đầy máu anh em nhá quan trọng ấy anh em biết tại sao tôi giữ con Molu với cả với cả cái con uh, anh tôi biết tại sao tôi giữ con Molu với cả con uh, uh, Strumis ở đây không bởi vì những cái trường hợp này này cái trường hợp mà tôi gặp con Pha Farfetch này này tôi sẽ muốn đổi con chim ra nhưng con chim của tôi sẽ không thể nào ăn hai hit của con này được cho nên là tôi sẽ dùng một con khác để cho nó ăn hit của con à, pha Farfetch này sau đấy thì tôi sẽ ôi vãi hả sau đấy thì tôi sẽ cho con à, Staravia ra để nó xử lý hay quá rút là ngon mày rút là mày rút tao đầy máu Tôi không nghĩ là cái Podita đánh được Yanma đâu Ăn là một phát Ancient Power là đi luôn Con Yanma đấy có Ancient Power mà Ơ Sao nó ra con này trước bấy Sao em lại ra con này trước Em dại quá Em dại rồi em ơi Em ra con này trước là em dại rồi Quá dại tại sao tự nhiên nó lại tạo cơ hội cho mình thế nhở kiểu như là nó thấy mình khổ quá ấy nó thấy mình kiểu khổ sở quá nên nó nhường mình hay là nào đấy được à, được nó nhường thế này cũng không à, thấy hay ho lắm kiểu cảm giác tôi bị hụt hẫng nghe anh em ạ chính là thằng đấy thằng đấy nó cũng phải đi ăn cơm chứ có phải là <laughs> trainer cũng phải đi ăn cơm ấy. <laughs> à tôi vừa được cho nó cho một cái tm root tm root này tôi sẽ học được cho con staravia thay vào cái à, ground này à thay vào cái tackle để giữ tackle làm gì Trước khi off stream thì có lẽ tôi sẽ vào thăm cái gym này một tí nhá Đây này Anh em thấy không Ở trong ờ, Ở trong cái gym này nó còn có chế độ ờ, những một Rất nhiều luật đây này Nó có sleep clause Wow wow wow wow wow Cái gì này trong này nó có rất nhiều luật nó có sleep cost tức là mình chỉ được ngủ một pokemon thôi rolicoli à ai chà chà à không được ngủ không được ngủ hay sao đó Ơ tao tưởng con này đá lửa mà tại sao mà cỏ vẫn super effective vậy Con kia đá lửa đúng không Đá lửa tại sao tôi đánh một phát sẽ chết luôn Vẫn vẫn, ờ, vẫn gọi nó gọi là gì nó vẫn super effective nhở Đá không này à Nó lên ờ, cấp 3 ờ, rồi mới đá lửa à Ảo nhỉ Hippopotas Bão cát rồi Bão cát sẽ tăng uh, Special Defense cho bọn đá Nhưng không phải là con này Con này tôi khá chắc là có thể sử dụng Magic Clip một phát Sleep Cloth, uh, Sleep Cloth là một uh, là một con được ngủ thôi nhưng mà tôi thấy tôi cứ dùng Sleep Powder bị miss hai phát liên tục nên tôi tưởng là Ok Sleep Powder đi đấy tôi slip order bis liên tục này anh em thấy không đau quá nó ăn hết cả berry của mình úi giời ơi May quá May mà con này nó bị giảm mã tách khi mà nó bị xuống ờ, máu ấy Ok Ui Vãi cả trưởng Team Brock 6 con Team Brock 6 con anh em ạ Ok Trước tiên là mình phải xác định là mình sẽ không thể nào đánh được cái team cả 6 con này rồi Gọi là ở đây mình à, chỉ demo thôi Sau còn cái gym này thì sẽ mình để dành được buổi sau đánh nhá ờ à, ôi chết rồi con kia chết rồi con vật lý của mình thì nó chết rồi kinh quá nhở tôi lia tôi giảm thủ nó bao nhiêu lần thế rồi mà à mà nó sốc bay thì nó hồi lại nhưng mà nó chỉ sốc bay được 3 lần thôi ừ ý tôi ý là kể cả thế kể cả thế tôi là cái thủ của nó đang ở mức zero ấy nó tăng tôi lại giảm nó tăng tôi lại giảm thì tức là thủ của nó đang ở mức bình thường ở mức bình thường như thế này thì khả năng là tôi sẽ phải đánh nó ở mức mức cũng phải khá khá một tí chứ bây giờ cái special defense của nó ba bậc rồi thì mình không đánh được nó đâu special defense của nó này là ba bậc rồi đấy đấy mất một tí à bây giờ tôi đi kiếm đi kiếm con mèo thép thôi đi bắt con mèo thôi còn này đi bắt con mèo lại là, là là qua là có thể có một con gì đấy để đánh con này hoặc là một con hệ à, ở uh, uh, cái con cái hệ cỏ đá này nó kháng được nhiều thứ lắm Snowfall sát được nhưng mà nó chết rồi không ạ Stover của tôi chết rồi Ok, khả năng là buổi stream hôm nay đã kéo dài rất lâu rồi Tôi cũng phải cho anh em nghỉ và anh em cũng phải phải cho tôi nghỉ ngơi một tí thôi Đó, tôi sẽ thử một vận may Sinisty này Hè, ở đây nhiều ma ghê Này mà cái con Galarian ma, con Galarian meo là nó bắt vào ban ngày hay ban đêm mà anh em con gala thì mèo là ban ngày hay ban đêm ấy để tôi tìm nó bát cỏ này hay bát cỏ kia tôi tôi khá chắc là bát cỏ này chứ đâu phải bát cỏ dưới Lúc nãy tôi gặp ở đây mà Đá cỏ sợ bác thì đúng rồi Nhưng mà vác một con hệ bác và gym đá Nó cũng không phải là một cái à, ý tưởng à, hay ho đâu Đây rồi He he he ấy sau này tôi phải bắt được con Carilli từ từ mới nghĩ đến chuyện dùng nó hay không chứ tôi phải bắt được con Carilli đã Bây giờ là đánh sim đá Thì khá chắc là tôi sẽ bỏ con uh, rốt róc này về à không à, rốt đánh được Achen bỏ con star bỏ con chim này về tạm thời thôi nhá Bradley là MVP của ngày hôm nay và tôi sẽ chỉ bỏ nó về sau một thời gian tôi đánh xong cái gym này thôi Ok Tạm thời thế thôi anh em nhá Hôm nay tôi off stream bây giờ đây Cảm ơn anh em đã theo dõi rất là kiên nhẫn cái quá trình mà tôi ngậm hành nguyên cả buổi chiều rồi bây giờ còn bây giờ tôi sẽ phải đi nghỉ ngơi và tôi viết tiếp script cho những video tiếp theo. Tối nay chắc chắn là không stream được rồi. Ngày mai tôi sẽ stream với Vũ. Đó, còn buổi stream Pokemon uh, Pokemon Radical Red tiếp theo thì chắc là phải thứ sáu. À không, tối thứ sáu là stream Vũ rồi. Tối thứ bảy đi. Tối thứ bảy anh em nhá. Sếp này, sếp sếp sếp. Sếp đây luôn là chắc ăn hẹn gặp lại anh em vào tối thứ bảy chúng ta tiếp tục thuộc phiêu lưu nhá